À, năm vừa rồi thì em có cái à, kỷ niệm 30 năm à, phim ca nhạc à, Tìm lại người xưa của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh là cái người mà Lâm Nhật vừa hợp tác trong cái phim Phường Khẩu vừa rồi. Và đó là một cái niềm vui, niềm hạnh phúc rất là lớn và cũng là một cái nỗi buồn rất là lớn luôn. Là bởi vì à, Lâm à, Nhật không ngờ đó là cái cái cái dự án cuối cùng của à, Lâm Nhật và anh Nguyễn Chánh Tín. À, đó là một cái phim mà anh Chánh Tín đã nhận lời à, vừa làm một vai khách mời và vừa hỗ trợ cho tất cả các diễn viên trẻ ở trên trường quay đọc bài ông ba của cô thủy và đi đi chuyện đi huế đã về thì là mấy tháng sau thì anh tín mất anh năm thì không không ngờ là đó là cái cái cái cái, cái, cái, cái dự án cuối cùng của hai anh em thì lạ là mọi thần tượng của anh long nhật cũng là những thần tượng mà em yêu mến vô cùng như là cô bảo yến đúng rồi và em cũng vậy yêu thương và kính trọng chú chánh tính vô cùng gần như đó là cái hình tượng gọi là kép điện ảnh ừ. đẹp như là nguyễn du tả từ hải vậy đó rồi. và rõ ràng anh long nhật cũng như em yêu mến cái đẹp chuẩn mực của nam nữ âm dương tất cả ừ. mọi thứ rất rõ ràng nhưng bản thân anh lại không đi theo con đường những thần tượng của mình anh mê là anh mê thế này dù như là anh nguyễn văn tín anh mê cái đẹp đàn ông như vậy hay là chị Bảo Yến anh mê cái cái thần thái của, của chị Bảo Yến quá sức là đàn bà mà quá sức là miền Trung mà nó pha từ Sài Gòn xưa đó à, nó là lùng như vậy nhưng anh không làm được như họ anh có thể hạt giọng giọng chị Yến và đôi khi có những cái vai diện vì, vì ví dụ như vừa rồi anh đoạt cái huy chương bạc hai cái huy chương bạc trong cái dự án đèn của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhường và nhà văn Chu Thơm trong liên hoan kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc Lâm Nhật Giảm đi thi kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc trang TV Bình Linh và em đoạt một lúc hai giải thưởng luôn thì trong đồng vai Bảo Long là một cái người chỉnh nhân quân tử mê con đường ca hát trộn gia đình đi theo và có những lúc anh nhật phải tưởng tượng ra anh tín anh tín ngồi làm sao đứng làm sao đi làm sao thì học không được có được coi cái mấy đấy. cái vở đi liên hoan <laughs> để nói cho để nói tiếp cái đó cả đã thì là trên sân khấu thôi hoặc là diện trong được một cái giai đoạn nào đó thôi còn ngoài đời thì xin quý vị cho nó việc trở lại về cái người thật của mình à, chứ còn diện mà diện trên sân khấu với trên sàn diễn thôi chứ diện cả cuộc đời nữa nó, nó khổ lắm phải không anh nó nó mệt lắm tại vì dạ. không có gì sướng bằng mà khi mà mình ở ngoài đời mà mình mình mình sống đúng với con người của mình nên có những người tại vì sao người ta không hiểu rằng là hồi đám cưới đó thì luôn luôn thiên hà là kể cả trong giới mình kể cả có một người nhạc sĩ viết một cái bài báo quá trời là cũng như là, là vùi dập gia đình của lâm nhật luôn và lâm nhật cũng có thứ làm diện với người Chuyện với đời, chuyện một ngày, một tháng, một năm thôi Đủ mệt rồi Làm sao mà chuyện hai mươi mấy năm về vợ về con được Anh dần cái câu cái câu chuyện để anh trả lời câu hỏi của Trạc Tư Miêu là bởi vì Anh không thể nào Việc ý gì anh Nguyễn Dành Tín Anh chỉ là một lần hoặc anh già gái Thì anh nhớ tới cái thần thái của chị Yến để anh làm Còn những lúc anh làm đàn ông Anh đóng phim như là Bảo, Bảo Long Thì anh nhớ tới những cái cái cái cái thần thái của anh anh anh Nguyễn dành Tín hay là vừa rồi vào cái vai uh, ờ, chú Phúc Năng trong phường khẩu thì anh nhớ tới cái những cái cái cái, cái vai ác của những người nghệ sĩ mang thần tượng để anh anh anh học hỏi còn ở ngoài đời khi mà trút bỏ semi ra bước ra khỏi nhân vật thì cho anh Long Nhật làm đúng con người của anh còn diện hoài mệt lắm anh là đàn anh anh dạy với em rất nhiều về cái việc là tôn trọng nhân vật nếu đạo diễn bắt mình giả gái mình phải giả gái cho nó đàng hoàng bắt mình làm cái người đàn ông hay là một cái vị um, gian thần ừ, trong phim phường khấu đó, đáng trong à. phim phường khấu mình cũng phải tuân thủ nhưng rõ ràng trong diễn xuất của anh cũng như trong thể hiện sân khấu của anh anh vẫn không tránh khỏi đâu đó những cái nét nó đã trở thành thói quen vị kỷ của cái tôi con người nó lấn vào cái tôi của tác phẩm khó và khán giả và họ cũng thấy rằng rất khó tiếp nhận với cái kiểu liễu yếu đào tơ của anh Long Nhật. Tức là còn là đâu đó vẫn có bóng dáng của một người con gái trong con người Long Nhật. Cái thứ nhất là như thế này, làm nghệ thuật á, là phải có cái sự vững bỉnh và đôi khi bảo thủ mà nghệ sĩ nào cũng vậy phải trung thành về con đường mình đã chọn từ đầu mình làm nghệ thuật mà mình mình cứ nghe người ta nói mình bên này mình nghiêng bên này mình nghe người ta nói bên này mình nghiêng bên, bên này là mình không còn cái tôi của mình nữa tất nhiên mình phải lĩnh hội được tất cả những ý kiến đóng góp và cùng với cái tôi của mình để mình ngày càng hoàn thiện hơn nhưng không nên đánh mất cái tôi của mình bằng chứng là rất nhiều người hát trường sa không phải riêng một mình lâm nhật có những người nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú nhưng cái bản thu của lâm nhật hoặc là cái video của lâm nhật là cứ 5 giờ sáng là trường sa lượng người ta phạt lâm nhật lên và đó là cái lựa chọn của, của chiến sĩ bởi vì bằng cách nào cũng được đi con đường thẳng cũng được đi con đường tắt cũng được miệng sao chạm vào được trái tim của người nghe và ở luôn trong đó đừng có ra nữa thì là mỗi cánh thư về từ đạo xa anh thường nói rằng trường xa lắm xa xôi đó <laughs> nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ bên đồng đội yêu thương chỉ có loài chim biển sóng vỗ điệp trùng quanh gành trúc san hô Trường xa ơi biên đạo quê hương thì cái dòng nó mềm mại nó ngọt ngào nó mà tại vì Long Nhật có cái sự tưởng tượng khi mình hát ở trong đất liền là mình đã xúc động rồi hoặc mà huống hồ chí mình khi mình đứng trên cái đầu sọng ngọn gió như trong vậy. cái ờ, cái ờ, giọng của Long Nhật á nó có cái tình ở trong đó đó dạ. nó có sự trữ tình ở trong đó và đặc biệt là cái giai điệu dân ca nó nằm ở trong máu của Long Nhật á dạ. mỗi lần mình hát lên á nó khác với những bài hát khác nó yêu cái đó long nhật ngay cả long nhật hát bất kỳ điều gì linh vẫn thích thậm chí linh rất yêu mến cái thậm chí là idol cái giọng hát của long nhật luôn dạ nãy uh, à, Tasmiu có nói là hai anh em mình ngủ đi à, để cho long nhật nói long nhật có thể nói từ tối đến sáng từ sáng đến tối nói bất kể chuyện gì trên cuộc sống này cái chuyện kia rồi ca hát nói chuyện gì cũng đây là con người gọi là đa phong cách luôn á trước khi mà trở thành một người chồng một người cha rất là thương vợ con trách nhiệm về gia đình Đám Nhật từ nhận mình là một người con 10 điểm về cha mẹ Đối với cả em gái Đám Nhật từ nhận mình là một thằng anh 10 điểm Đối với anh hai thì Đám Nhật nhận thấy mình là một thằng em 10 điểm Nhưng mà đối với các con, về vợ á Thì không biết có được 5 điểm không Là bởi vì ham đi diễn, mê động phim, thích đi ca hát Nhiều khi để cho bà xã với mấy đứa nhỏ ở nhà Tôi một mình cũng rất là là, là thiệt thòi Và chưa bao giờ Lâm Nhật thích làm con gái Lâm Nhật rất là yêu thương các em gái của Lâm Nhật Và Lâm Nhật còn buồn để em gái Lâm Nhật hiểu một điều này làm con gái cực lắm Chưa bao giờ muốn trở thành con gái hả? Chưa bao giờ muốn Nhưng trở tại thành... sao Lâm Nhật luôn luôn mặc đồ con gái Luôn luôn muốn thể hiện thành một người phụ nữ đẹp À đó là công việc Đó là động phim, đó là vai diễn Đó là một cái, cái, cái, cái dự án đó mà đạo diễn họ yêu cầu họ cần như vậy thì thì mình làm như vậy thôi tại vì động còn một một ngày hai ngày hoặc là một vài tiếng đồng hồ mà quá cực anh không thể nào mà ngày nào cũng mặc áo dài mà ngày nào cũng mang guốc cao như trạc phi miêu được hồi nhỏ lắm thì có bắt đền ba mẹ làm ba mẹ đẻ con sao giống con gái quá à, các anh chị trong trường cứ kiểu lâm nhật hạt hay học giỏi nhưng mà giống con gái quá thì ba mẹ lâm nhật có nói một câu rằng là như thế này sau này cha mẹ có trăm tuổi rồi á thì con phải nhớ một cái câu như thế này con phải xinh đẹp lắm con phải dễ thương lắm thì con mới được giống con gái người nào mà cao lượng to cao vàm vợ như anh quyền linh như anh lê tuấn anh như là nguyễn danh tín đó là phần phước của họ họ mạnh dạn mềm mại giống con gái đó là phần phước của con giống con gái chứ không phải là giống con ma mà con sợ và đó là một cái chìa khóa vàng để mở toan cái cánh cửa để lâm nhật bước vào đời và lâm nhật bước vào cái con đường số biết chưa bao giờ lâm nhật mặc cảm là mình giống con gái là cái bàn tay đàn ông gì mà nó đẹp con gái quá thì lâm nhật rất là cảm ơn ba mẹ và lâm nhật luôn luôn nói với bà xã lâm nhật á à, em phải lấy một cái thằng chồng men um, yêu em romantic feeling về em cơ còn anh anh anh anh thầy là anh chỉ thương con thương em trách nhiệm và anh thương em như một đứa em gái nhiều hơn thì bà xã còn nói một câu như thế này nè rồi ôi có những người lắm trụ đầy mình mà mạnh mẽ dễ sợ đàn ông dễ sợ nhưng mà không phải đàn ông nó đánh cho một ngày 8 lần đó nhở cờ bạc rượu chè đủ thứ thế lâm nhật phát hiện một điều nữa này có những người người ta vỗ ngực xưng tên mình rất là men rất là đàn ông luôn nhưng họ sống không đạn một thằng đàn ông đánh đập vợ con vô trách nhiệm ở gia đình cờ bạc rượu chè thì lâm nhật thấy mặc dù hình ảnh bên ngoài mình yếu mình giống con gái mình không men nhưng lâm nhật có thể để vợ con lên tay đưa qua đưa lại thế này lâm nhật rất là cưng chiều bà xã về mẹ thương yêu gia đình nó không nói đến được cái giới tính của người ta đâu à vấn đề là cái người nào sống có đạn mặt nam nhi hay không còn Người nào men hình ảnh họ men nhân quyền linh Đó là cái phân phước của họ, anh đã nói rồi Còn cái người nào mà yếu Thật ra là à, thật sự nói thì à, con người ta sao bản chất là vậy không rồi. thể nào thay đổi được mà anh xịn làm uh, miêu ờ, anh xịn vậy giờ thưa quý vị lắm nhưng xịn lắm xịn cả trong cái cách nghị lẫn chứ không phải là cách sống và cách hạ lắm như một người người sước mướt đằng sau tất cả những điều này đó là một người cha một người chồng một người nghệ sĩ đa nhân cách hay là một hiện tượng nào đó <laughs> mà nó phi tự nhiên nó phản khoa học <laughs> anh về nhà anh cùng cùng dụng nói chuyện về em về anh linh gì đó à, anh cùng cùng cùng nói chuyện với bà xã cùng nói chuyện về mày đứa con anh cùng giống như là anh nói chuyện về em về anh cùng múa tưng bừng lên vậy á anh đi đón thằng bim nghe anh đứng bên bên bên kia đường á mà thằng bim kia anh kêu đây đây ba đây nè bên này <laughs> bà xã bà xã hay đùa trời ơi chồng chị bấm mũi cái tay à à, nè nè đây nè đây bên đây à, còn như lúc bà xào bà cũng dần chứ bà cũng dần hơn bà cũng nói là anh là cái gì của tôi hả bà la lên gì đó anh mình nói là ngân dù sao em cũng là à khôi phòng á người gọi đôi mắt đẹp nhất anh nhật dù sao cũng là một ca sĩ hạng nhạc quê hương có tiền có tâm chúng mình là nghệ sĩ chuyện lượng không mà sang Em nói to <laughs> còn nó không mà sang Tao nói nhỏ nhỏ thôi Bây giờ em muốn biết em này, anh là cái gì của em không Bây giờ em ép anh nói nè Đúng ra là anh không nói nhưng mà anh em ép lắm nói à Anh là cái gì của tôi Lá này gì đó Anh là chị của em <laughs> cái bà phá ra bà cười phá ra bà cười thì không khí là không còn cái lồn nữa tại vì đối với em là em không có cãi nhau về bà xã à, à vợ nó có càm ra, em nghe hay dùng cái bảo yến hạt vậy á em nghe quen như vậy thật sự là đối với em á chị ngân giống như là một cái âm phúc trong đời anh Nhật vậy đó ờ, cho anh được là cái gốc đàn ông bên trong con người anh bởi vì cái câu chuyện chắn gội thì là phải kèm về tình yêu và cái lâm nhật yêu là trời lắm đất lợ à khi mà lâm nhật gặp chị ngân là là lâm nhật lượng rồi và gặp một cái biển độ một cái người đàn bà cho mình cái sự an toàn yên tâm nhưng mà cái tình yêu mà chị ngân mỗi ngày một lượng lên khi mình sống cái tình yêu của lâm nhật dành cho chị ngân là tình yêu sâu hôn nhân và đến giờ phút này thì cái người mà đến để đếm nhật xến mà yêu mà sướt mướt là bà Ngân bà Ngân có một điểm cộng là nhắc tới bà nội của mày đứa nhỏ là ba mẹ bà Ngân là khóc như mưa vậy rồi vì bé Ngân là cha mẹ của Lâm Nhật như là cha mẹ thứ hai chứ không phải là cha mẹ chồng anh nói như vậy để cho em hiểu rằng một điều rằng là tình yêu nó nó nó nó có cái là lung lắm à em là sau hôn nhân em yêu bà ngân từ từ từ từ từ nhưng mà đôi khi cũng áp lực chứ ngân đều đi ngoài đường á ngân là một người đàn bà lạ lùng cũng có những người chạy theo ngân cũng có những người ác miền ác mồm chạy theo ngân nói là ờ, tại sao đẹp quá vậy ờ, con gia đình danh giả rồi cũng có danh hiệu này xí mà sao mà mà mà, mà đeo theo lâm nhật và đeo gì mà đeo mà mà, mà mấy chục năm mà đẻ gì mà bá bốn đưa con như vậy à, đi theo anh nè này kia này kia là bằng ngân mà liếc mắt mà nhìn mình mày sách dép anh nhật cũng không xứng à thì đã được cái gì trong cuộc đời của long nhật á thì cũng quá nhiều thị phi ha ồn ào là khoảng 10 năm trở lại đấy khi đã khi khi năm nhật từ từ mỹ trở về em ở bên mỹ 3 năm thì có một cái giai đoạn là mình bị ốm bên mỹ 2 năm ở luôn bên đó và em đọc những cái tài liệu á em đọc có một thời gian này, em nằm nhà nằm đấy và nó mình thấy là à bây giờ về Việt Nam thì phần mất rồi khán giả quên rồi và người đã mai một rồi có một cái con đường là con đường scandal và Nam Nhật xin phép Nam Nhật có điện thoại cho ba mẹ bà xã gia đình bàn là cho con đi con đường tắt trong vòng 2 năm nếu mà lại lại được nếu được thị trường á lại lại được khán giả con sẽ làm nghề tiếp tục còn nếu mà không được con sẽ trở về để phụ về bà ngân làm công việc kinh doanh gia đình và nhật trở về Việt Nam như cùng với anh Minh Ly rồi anh Vương Bảo Tuấn thì không có cái câu chuyện gì mà càng dễ, dễ tin bằng câu chuyện dự tính vì do Vũ Lâm Nhật là thấy là cả một trời con gái rồi thì mày mày mày mày thằng bạn là anh Tuấn về anh Minh Ly là mày thằng là cáo lần mày tạm mến ly vậy đó Minh Ly là người Việt kiều mà về đây mua nhà không có đứng tên được thì nhờ Lâm Nhật đứng tên rồi anh mua xe mua đồ thì mày vú lên một cái thông tin là anh Minh Ly tặng xe Lexus cho Lâm Nhật tặng cái căn nhà à, cả cả trăm tỷ ở ngoài Hà Nội cho lắm nha rồi anh Vương Bảo Tuấn đồng phim tình nghèo cọ nhau đồng dạ gái nha đô thì rất là hiệu quả luôn trời ơi tao này truyền thông và và và mà công chúng là rân rân rân rân người ta chú ý đó đặt đạn người ta nệm cái mấy tòa lâu đài xây không hết người ta ngoại năng lắm người ta chửi năng lời lắm cơ nhưng đây làm gì cũng, cũng cũng xin nhắc lại về các em nhỏ đó đừng bao giờ mà đi theo con đường của Lâm Nhật đi theo cái con đường scandal là một con đường nguy hiểm không phải ai cũng may mắn mà đạp xuồng an toàn như Lâm Nhật bởi vì Lâm Nhật có một cái quá trình Lâm Nhật có một cái background có một cái quá trình dài ở trong mà giới showbiz này và tất cả những anh chị lớn ở trong nghề lại biết Lâm Nhật là một đứa hạt tốt nè có khả năng diễn xuất chị Hồng Vân mà đưa Lâm Nhật về sân khấu thầy Minh Nhị đưa Lâm Nhật về sân khấu rồi các đạo diễn chị Thanh Thủy là kỹ vậy bạo lạnh rồi đài truyền hình cho Lâm Nhật vào cái phim ô sinh nội loạn và mọi người bắt buộc Lâm Nhật là chấm dứt con đường scandal không làm bà tạm showbiz nữa thì mọi người sẽ giúp đỡ và sau những cái ồn ào đó Lâm Nhật cắt đứt Lâm Nhật không làm làm làm scandal nữa cái chuyện giới tính đó là từ Long Nhật gây nên từ gây nên và chuyện cãi nhau cả đồng nghiệp Lâm Nhật cùng từ gây nên à, đã thông báo cho gia đình biết là dạ con sẽ làm cái chuyện giới dạ. tính đó để cho mình... cho à, mọi người chú ý lên thì khi mọi người chú ý vào đó thì Lâm Nhật sẽ là anh ghé về thăm Huế một chiều mưa bay bay rồi anh đi biển biệt đó hạc hạc lên như vậy thì mọi người sẽ thấy mình à trời ơi lâm nhật đã trở về rồi này kia lâm nhật ba tám sẽ bị chết cách đấy cũng sáu bảy năm rồi chết rồi em không biết anh có mệt không anh cũng mệt lắm thưa quý vị đó hậu quả của scandal mà tự Long Nhật đã tạo nên. Dạ. Chúng ta phải phải chịu điều đó tại chính chúng ta đã gây ra điều đó mà. Không phải còn như thế này này đoạt huy chương vàng huy chương bạc hai ba cái luôn rồi những bắn rừng xuống biển đem ảo đem quần đem thức ăn đem mùng mìn chăn gội thực phẩm sách vở đến cho đồng bào bạo lụt hay miền núi bị sạt lở nó không nhớ. không nó không có hot cái câu chuyện này chúng tôi cũng à, nhắn gửi đến những à, người làm nghệ thuật yeah. Dạ. chúng ta cũng từng tạo nên những cái scandal để yeah. Dạ. mau nổi tiếng à, và đôi khi nổi tiếng rồi thì gánh chịu những cái hậu quả yeah. Dạ. nó cũng khốc liệt đến nếu mà Long Nhập có những bài học đã phải học để trưởng thành vì có rất nhiều dự án thú vị như anh vừa liệt kê ra đây mà chúng ta không may mắn được biết tới nhưng mà còn một điều thế này nè là cuối đường hầm sẽ là ánh sáng những cái điều tốt đẹp vẫn còn đó giống bão xong thì mặt trời lên tôi tin một điều rằng rồi đây khán giả vẫn đang còn chờ đợi bằng chứng này những đêm diễn của Lâm Nhật vẫn đầy áp khán giả và những cái sản phẩm Lâm Nhật đi bây giờ ai cũng nói là bản địa không được nhưng mà số lượng phát hành của Sài Gòn Pháp và cô vẫn là cái số lượng dẫn đầu về những cái CD và DVD về nhà quê hương trữ tình của Lâm Nhật những MV được đầu tư công phu à, lượng người xem lượng à, subscribe lượng view rất là cao mình làm thiệt là mình ăn thiệt độ phần của Lâm Nhật là như thế này muốn qua sông là phải bắt cầu muốn đi là phải làm đường dù vất vả dù khó khăn dù nhiều thị phi nhưng mình phải làm hết tất cả những gì mình có đi mình đem hết tất cả những khả năng công sức cả cái tuổi thanh xuân của mình mình cống hiến đi những điều tốt đẹp và những cái khán giả yêu thương mình vẫn còn còn đó tất nhiên mình là người công chúng thì mình phải chấp nhận có người yêu thương và có người họ tò mò họ không có thỏa mãn về cái cái câu trả lời của em à, nhưng cái số đã ít thôi em xin nhắc lại một điều nữa dù có nhiều gióng bão thì em vẫn là một người nghệ sĩ rất là may mắn Long Nhật sẽ hướng con mình như thế nào em đối với con cái thì em không có kỳ vọng gì nhiều làm bác sĩ kỹ sư được thì tốt mà không có thì em con sẽ là một người đầu bếp một người thợ một người cắm hoa cũng được học để làm người chứ còn bằng cấp không quan trọng tôi nghĩ rằng là chắc chắn rằng những người nghệ sĩ chúng tôi à, cũng có những cái điều mà nó tiềm ẩn bên trong có thể quý vị hiểu lầm một điều gì đó có thể những người sĩ đã chẳng may đã tạo nên một cái scandal nào đó yeah. nhưng dạ. họ đã nhận ra điều đó rồi và hãy đón nhận chúng tôi bằng những tác phẩm yeah. Dạ. bằng những công việc cụ thể đang làm hàng ngày um, một gia đình long nhật uh, vững vàng trước sóng gió hai mươi mấy năm qua yeah. Dạ. thì chắc chắn sẽ mãi mãi mãi mãi như thế à, anh có linh tin vào điều đó với cái sự chân thành của long nhật với cái tình yêu thương của long nhật đối với gia đình mọi người đã công nhận và chắc chắn rằng sắp tới đây một cái uh, con đường uh, đẹp nhất của Long Nhật anh nghĩ rằng là hãy chứng minh cho khán giả chỉ bằng tác phẩm bằng tác phẩm của mình thôi và sẽ không bao giờ có sự anh đan không bao giờ có bà tám showbiz xuất hiện à, trong cuộc đời Long Nhật nữa. Dạ. Cái lối mà lấy ờ, giới tính ra để tự tạo xì căng đan á, thật sự không có gì mới mẻ và đã được minh chứng là không thành công và ừ. có thể phản hậu pháo, quả. Ừ. có hậu quả cho chính chủ. Cho nên uh, nếu còn có thuyết âm mưu đó thì xin các nghệ sĩ trẻ nhớ dùng rằng là các bạn không quá táo bạo, không quá hay ho hỏa mới mẻ đâu. Thật sự có người thử nghiệm rồi Đúng và rồi. đã sai. Đã sai và con đường duy nhất của người nghệ sĩ đến về công chúng là sản phẩm là âm nhạc là những vai diễn để không không phụ lòng về công dụng còn cái chuyện mà giữ tỉnh táo scandal xưa như xưa rồi diêm ơi <laughs> cảm ơn long nhật rất là nhiều cảm ơn trang thi miêu